Có rất là nhiều người đang nhầm lẫn sữa ong chúa và mật ong. Vậy sữa ong chúa là gì? Nó có tốt không? Mua sữa ong chúa loại nào thì hiệu quả? Vậy thì các chị hãy dành à, một chút thời gian để lắng nghe chi tiết về những loại sữa ong chúa hot nhất hiện nay. Có một số vấn đề mà nhiều chị em đang nhầm lẫn là sữa ong chúa được làm từ mật ong mà tại sao nó lại đắt như thế Mật ong thì có khoảng 100 cho đến 200 nghìn đồng trên 1 lít. Vậy thì sử dụng mật ong chứ uống sữa ông chúa làm gì? Và đây nó là một cái sai lầm của rất nhiều người. Nên là hôm nay em sẽ chia sẻ cho các chị trong video này để mọi người cùng biết sự khác nhau giữa sữa ông chúa và mật ong. Đầu tiên ấy thì sữa ông chúa có phải mật ong hay không? Thì em xin trả lời là không sữa ong chúa nó chính là thức ăn của con ong chúa và sữa ong chúa này nó do con ong thợ làm ra và con ong thợ thì nó làm ra mật ong và nó làm ra sữa ong chúa để nó nuôi dưỡng con ong chúa để đẻ ra các ấu trùng ong con sữa ong chúa thì nó tốt như thế nào thực tế thì à, con ong chúa này nó ăn cái sữa ong chúa và tuổi thọ của cái con ong chúa này nó gấp 30 cho đến 40 lần con ong thợ mỗi ngày thì nó đẻ ra được rất là nhiều cái ấu trùng ong con con ong thợ thì có cái tuổi đời khoảng là 4 cho đến 6 tuần nhưng mà cái con ong chúa thì nó lại sống được cái thời gian của nó từ 4 cho đến 6 năm một cái khoảng thời gian rất là dài đúng không ạ bởi vậy cái sữa ong chúa nó rất là tốt mỗi một tổ ong thì chúng ta chỉ thu được khoảng độ 1 lít sữa ong chúa và cái số lượng của nó rất là ít đúng không ạ một tổ ong thì có thể thu được rất là nhiều mật ong nhưng mà nó chỉ chỉ thu được một lít sữa ong chúa thôi ạ trên thị trường hiện nay thì có hai loại sữa ong chúa cơ bản. Đấy là sữa ong chúa tươi và sữa ong chúa dạng viên. Thứ nhất thì cái loại là dạng à, sữa ong chúa tươi. một loại này thì chị em cần biết cách để bảo quản, không thì nó rất là dễ hỏng. Và hai nữa thì thị trường hiện nay rất hiếm để mua được cái loại sữa ong chúa tươi nguyên chất. Cái thứ hai là một cái dạng rất là phổ biến ở trên thị trường hiện nay là dạng sữa ong chúa dạng viên và có rất là nhiều hãng sản xuất ra cái loại sữa ông chúa dạng viên này có cả nước Úc, nước Mỹ, kể cả Việt Nam người ta cũng sản xuất nhưng mà em chia sẻ với các chị về cái hai cái dòng sữa ông chúa của Úc và được rất là nhiều người tin tưởng sử dụng vì Úc nó là một trong những cái nôi về thực phẩm chức năng cao cấp và được rất là nhiều người trên toàn thế giới sử dụng không chỉ ở nước mình đâu ạ mà rất nhiều nước trên thế giới người ta đều tin tưởng những cái dòng sản phẩm sữa ông chúa hay là thực phẩm chức năng của Úc. Về cái công dụng của sữa ông chúa thì à, trong cái sữa ông chúa nó có chứa rất là nhiều cái protein, axit béo và các cái loại axit amin và các cái thành phần dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Về cái công dụng của sữa ông chúa đối với sức khỏe thì à, sữa ông chúa nó giúp cho là giấc ngủ sâu một cái công dụng này mà ít người chia sẻ trên mạng nhưng mà thực tế thì khách hàng bên em đang sử dụng và phản hồi lại là cái dòng sữa ông chúa này nó giúp cho là chị em được ngủ sâu hơn giấc ngủ ngon hơn những ai mà gặp cái tình trạng là khó ngủ hay là ngủ không sâu giấc thì mọi người nên tìm hiểu về những cái dòng sữa ông chúa để sử dụng vì nó có một công dụng rất tốt đối với sức khỏe đối với giấc ngủ cái thứ hai nữa là cái sữa ong chúa này nó giúp là tăng cường sức khỏe những ai mới ống dậy những người bị suy nhược người già thì sử dụng sữa ong chúa rất là tốt nó giúp là bổ sung sức khỏe và tăng cường tuổi thọ như mọi người biết thì con ong chúa nó có cái tuổi đời của nó gấp 30 cho đến 40 lần con ong thợ vì nó sử dụng cái dưỡng chất sữa ong chúa mà con ong thợ tiết ra vì vậy thì là cái sữa ong chúa này nó có một cái công dụng là tăng cường tuổi thọ và tăng cường sức khỏe rất là tốt ngoài việc ra là giúp ích cho cái việc tăng cường sức khỏe thì sữa ông chúa nó còn giúp cho là chị em làm đẹp rất là hữu hiệu đối với làm đẹp ấy thì à, sữa ông chúa nó bổ sung protein tăng cường cái protein và các cái axit amin giúp cho cơ thể chúng ta là được căng bóng mịn màng hầu như là chị em ai cũng thích điều này đúng không ạ vì protein nó là một cái dưỡng chất không thể thiếu của cơ thể nó có ở những cái vị trí như là da gân cơ xương nên là nó giúp cho là da được căng bóng xương được chắc khỏe vì vậy là nó bổ sung protein nên là cái sữa ông chúa này nó có một công dụng rất là tốt ngoài ra ấy thì à, để làm đẹp thì chị em cũng thường hay sử dụng cái sữa ông chúa tươi hoặc là sử dụng cái sữa ông chúa viên này để bôi mặt để cho cái dưỡng chất của cái à, sữa ông chúa này nó được hấp thụ trực tiếp vào da giúp cho da là căng bóng hồng hào và trở nên mịn màng từ nãy đến giờ thì em đang nói về cái công dụng của sữa ông chúa nên là mọi người đang thắc mắc về là hai cái dòng sữa ông chúa này nó như thế nào và nó có cái đặc điểm gì mà khiến cho nhiều chị em tin tưởng sử dụng thì à, em chia sẻ đây là hai cái dòng sản phẩm sữa ông chúa đều của úc nhưng mà hai hãng khác nhau đây mọi người có thể nhìn thấy đây australia healthcare.com.au đây là tên miền của nước úc cái ờ, sữa ông chúa này thì thuộc hãng Hetike của Australia mọi người có thể nhìn kỹ đấy ạ còn đây là cái sữa ông chúa Royal Really cũng tên là Royal Really nhưng mà cái sữa ông chúa này là của họ hãng là Costa cũng của Úc ạ Made in Australia ạ vâng đây là hai cái sản phẩm của Úc nhưng nó ở hai cái hãng thương hiệu khác nhau và cái hộp uh, sữa ông chúa Royal Jelly này thì nó có 365 viên và mỗi viên cái sữa ông chúa này thì nó có 1000mg viên của nó thì hình bầu dục và màu của nó màu ngà vàng mọi người có thể nhìn thấy ạ trên sản phẩm thì có ghi chữ care đấy Australia và sản phẩm này thì có cái hạn sử dụng của nó là đến 2023 và đây là mã vạch của sản phẩm và số lô sản xuất hàng này là hàng nội địa của Úc mỗi viên này chứa đến 1000mg sữa ông chúa nguyên chất còn đây là Royal Jelly của hãng Costa thì mọi người nhìn thấy mỗi một viên này nó chứa đến 1610mg và một hộp này thì nó cũng chứa đến 365 viên sữa ông chúa nguyên chất mọi người có thể nhìn thấy chữ 365 này ạ hạn sử dụng của cái à, sản phẩm đó. em đang làm review này là cũng tháng 5 2023 và đây là đều là những sản phẩm mẫu mới nhất và đát mới nhất ở thời điểm hiện tại. Cả hai hộp này thì nó đều có cái trọng lượng của nó là 365 viên. Và một hộp như này thì chị em có thể dùng trong cái khoảng thời gian từ 5 tháng cho đến 6 tháng, một khoảng thời gian rất là dài đúng không ạ? Ở hai cái dòng sản phẩm này thì dòng sản phẩm nào thì được lựa chọn nhiều nhất? Cả hai dòng này đều là hàng chuẩn, hàng nội địa của Úc nên là chị em có thể lựa chọn một trong hai dòng dòng nào cũng được ạ thứ nhất thì chị em cần chú ý là mua được hàng chuẩn mua cái sữa ông chúa nó có cái màu ngà vàng như thế này màu sữa thế này thì nó là hàng chuẩn có những nơi người ta để ở ngoài không khí hay là người ta đi ờ, đường ờ, biển về ở trong container nó gây lên nhiệt độ nóng và nó gây lên sẫm màu của cái sữa ông chúa này nên là chị em cần cân nhắc khi lựa chọn vì là hiện tại cái thực phẩm chức năng này ấy, thì ở Việt Nam thì có rất là nhiều nơi làm hàng giả, hàng nhái bán với giá rất là rẻ. Vì các chị biết rồi, trọng lượng của một cái hộp sữa ông chúa này nó có trọng lượng của nó phải tầm 700 đến 800 à, gram. Nếu mà tính theo đường bay từ Úc về Việt Nam với cái giá là 170 đến 180 nghìn một cân thì cái sữa ông chúa này nguyên tiền vận chuyển theo đường bay về đến Việt Nam thì cũng phải hết 150 nghìn. Nhưng có những nơi bán những cái sản phẩm này giá chỉ 300 cho đến 400 nghìn thì không hiểu là sản phẩm họ lấy ở đâu và chất lượng nó như thế nào vì vậy thì để lựa chọn được cái sản phẩm chuẩn và chất lượng đi theo đường bay về cái giá sản phẩm thì à, hai cái dòng này nó có giá như thế nào thì cái sản phẩm à, Royal Rally 1000mg này ở bên Úc người ta bán đang bán với cái giá lẻ thì khoảng à, trên dưới 1 triệu nhưng mà Việt Nam thì bán cái dòng này chỉ có khoảng độ 400 hơn 400 vì vậy thì các chị hãy cân nhắc khi lựa chọn những cái dòng sản phẩm giá quá rẻ so với ờ, giá mà hãng niêm yết hoặc là bán cho những người nội địa người ta sử dụng cái thứ hai nữa là cái dòng Royal Rally này của Costa này thì giá ở bên Úc thì nó cũng dao động khoảng độ 900 đến 1 triệu một hộp ở Việt Nam thì giá nó chỉ có khoảng một nửa thôi vì vậy là em khuyên là các chị nếu sử dụng những cái dòng sản phẩm về chăm sóc sức khỏe hay làm đẹp thì đừng ham giá rẻ vì là tiền nào của đấy như em vừa rồi có chia sẻ là những cái dòng sản phẩm này mà đi theo đường bay nó rất là nặng về đến Việt Nam giá rất là cao mà những cái nơi họ bán giá nó sẽ bất ngờ thì một là chất lượng không được tốt hai là họ đi theo đường biển ở trong container nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm khi các chị uống vào đôi khi là chúng ta dùng sản phẩm chăm sóc sức khỏe là chúng ta muốn là khỏe lên đẹp lên chứ chúng ta không muốn là dùng cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe tự nhiên để chúng ta mang độc vào người mang cho mình là một cái à, sản phẩm không tốt có thể là gây hại cho cơ thể cho gan cho thận đa phần là những hàng giả họ làm không có sữa ông chúa đâu mà chủ yếu là từ à, mật ong pha với bột sắn hay là một số cái tạp chất màu mùi y hệt như hàng thật vì vậy thì rất nhiều khách hàng bên em đã chia sẻ là dùng sản phẩm thứ nhất là không tốt thấy nó không ờ, đúng như là hàng thật cái thứ hai nữa là dùng không hiệu quả vì vậy nó khuyên các chị nên chọn những cái sản phẩm ở những nơi uy tín lựa chọn sản phẩm chất lượng còn nếu chúng ta không mua không sử dụng thì thôi còn nếu sử dụng hãy dùng hàng chuẩn để bảo vệ sức khỏe và làm đẹp sản phẩm dùng có hiệu quả cao nhất thì các chị hãy tìm đúng những cái nơi phân phối hàng chất lượng, hàng nội địa hay hàng nhập khẩu của Úc để lựa chọn những cái dòng sữa ông chúa chất lượng cao cấp và giá thành phù hợp nhất. Về cái video vừa rồi thì em đã chia sẻ cho các chị về cái cơ bản về sữa ông chúa. Em biết là các chị còn rất là nhiều thắc mắc liên quan đến các vấn đề về video nên là nếu mọi người cần tư vấn cụ thể hơn về những cái dòng sữa ông chúa hay là mọi người cần tư vấn thêm về những cái dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe như là tinh chất dầu hoa anh thảo hay là bổ sung vitamin C của Blackmore hay là thêm nữa là một cái dòng vitamin E của Blackmore được rất là nhiều chị em tin tưởng sử dụng thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp bên em theo số điện thoại Hoa Beauty 0985 229900 em để ở trên màn hình hoặc là mọi người có thể dành thời gian truy cập vào website hoamoti.vn em để ở dưới phần mô tả để mọi người xem thêm về dòng sữa ông chúa hay là tất cả những cái dòng sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm uh, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp chính hãng. Mọi người hãy ấn uh, like, ấn đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất mà em chia sẻ về những cái dòng sản phẩm cao cấp của Úc được rất là nhiều người tin tưởng sử dụng và cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe video. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.